Xin chào tất cả anh em nhé Hôm nay tôi làm clip này thì muốn giới thiệu với anh em một bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn mới Đây là bộ hột nặng nhẹ hay còn gọi là bộ hột đề tài liệt xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu thì ờ, như anh em đã biết ở trên thị trường ờ, những bộ đồ hột công chuyện giờ họ bán rất là nhiều nhưng nó chỉ phù hợp chơi những ờ, sòng sới nhỏ và dễ chơi thôi còn ở sòng sới lớn thì những hột công chuyện đó thì không chơi được họ kiểm tra hột rất kỹ còn về hột à, bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu hột nặng nhẹ này của chúng tôi thì bộ hột này hoàn toàn không có tang gì cả tôi có thể đảm bảo và bao luôn cho anh em là thử nước muối nam châm rọi đèn hay là bao cả trẻ hột nếu mà cần thiết còn về công dụng của nó thì cũng à, giống như tên gọi thôi hột à, nghiêng tài nghiêng xỉu thì ờ, đây là hai bộ hột anh em thấy trên màn hình đây đây là bộ hột nghiêng xỉu đây là bộ hột nghiêng tài thì ờ, công dụng hỗ trợ của nó cho tay cái là bộ hột nghiêng xỉu thì ờ, khi tay cái lắc hay bất kỳ ai lắc cũng vậy cái tỷ lệ hột mà lên xỉu thì rất là nhiều 10 chén thì nó về khoảng độ 7 đến 8 chén xỉu còn bộ hột à, nghiêng tài thì 10 à, chén thì nó về 7 đến 8 chén tài Đấy, anh anh em hiểu đơn giản nó như thế thì à, bây giờ tôi sẽ lắc trước cho anh em xem rồi tôi sẽ kiểm tra thử qua cái độ không tan cho anh em sau đây là bộ hột nghiêng xỉu thì tôi sẽ lắc cho anh em 10 tay anh em để ý xem 145 xỉu 10 234 xỉu 9 124 vẫn là xỉu xỉu 7 332 xỉu 8 125 vẫn là xỉu 8 nha anh em 5 5 6 đây là nó lên một chén tài đây là chén phản thì uh, ờ, 10 chén thì nó sẽ lên khoảng độ 1 2 chén Rồi tôi lắc tiếp 114 xuống xỉu luôn nha anh em 133 vẫn là xỉu xỉu 7 145 xỉu 10 thì vừa rồi tôi lắc thử anh em đã thấy thực tế luôn là đây là bộ hột nghiêng xỉu thì nó về xỉu rất là nhiều tỷ lệ rất là cao bây giờ tôi sẽ lắc sang hột à, nghiêng tài anh em thấy 446 về tài luôn tài 14 345 vẫn là tài tài 12 1 4 6 tài 11 6 6 4 tài 16 vẫn là tài 2 3 5 còn xuống một chén xỉu tôi tiếp tục lắc 2 5 6 lên tài luôn nha anh em tôi lắc tiếp 2 4 6 tài 12 1 3 5 xỉu một chén phẳng lên tài luôn 245 nha anh em 446 tài 14 2 36 tài 11 thì vừa rồi tôi đã lắc thử anh em thấy à, thực tế luôn là hai bộ hột đây là một bộ là nghiêng xỉu thì khi lắc tỷ lệ về xỉu rất là nhiều còn à, một bộ nghiêng về tài khi tài thì lắc thì à, lên tài rất là nhiều cách lắc thì đơn giản ai cũng lắc được rất là dễ dàng thôi thì bộ hột của chúng tôi thì có nhiều kích cỡ anh em muốn đặt à, theo 11 12 13 14 đi đều có hết sau khi lắc thử anh em xem về cái độ hiệu quả và hỗ trợ cho tay cái thì bây giờ tôi sẽ thử qua về cái độ không tang để anh em thấy được rằng bộ hột này hoàn toàn không có tang anh em yên tâm khi mình vào những cái sòng sới lớn nhỏ mình chơi đây tôi sẽ thử rọi đèn trước hột hoàn toàn trắng sáng anh em rất là đẹp trong suốt luôn anh em hoàn toàn có thể yên tâm chén nắp thì hoàn toàn là bình thường không có gì cả thử xong loại đèn thì tôi thử đến ờ, cục hít đây gọi là cục hít hay thường gọi là cục nam châm đây không hít nha anh em hoàn toàn không hít thử xong cục hít thì tôi ờ, thử đến nước muối thì anh em biết rồi à, hột à, tài xỉu mà bên trong không có gì thì khi thả vào nước muối nó sẽ nổi đều còn bên trong có tang thì nó sẽ chìm hột là nổi đều nha anh em hột nổi đều chứng minh rằng bên trong không có tan thì uh, tôi vừa lắc thử và cũng đã kiểm tra về cái độ an toàn của bộ hột à, nặng nhẹ này anh em nào mà muốn à, tìm hiểu hay sở hữu bộ hột nặng nhẹ hay còn gọi là bộ hột liệt tài liệt xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình đây 0902 42 0042 để được tư vấn và hỗ trợ ngoài à, những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp như hột nặng nhẹ này chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm và đồ chơi khác nó phù hợp với nhiều sòng sới khác nhau anh em nào mà muốn à, tìm hiểu và cập nhật những cái đồ nào mà mới ra nhất trên thị trường thì hãy à, like kênh đăng ký kênh để biết được những à, sản phẩm đồ chơi mới ra nhất ở trên thị trường bây giờ đang có và cuối cùng xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip này xin chào toàn thể tất cả anh em